an pui hi bo san hi an asman gu uj gun has chom hi i bain chali gun gu korawa pui hi bo san nar u uj chadam najba ibua gam na mi cho is jat mi bab gana wa cham ga kia wa no man chami bain char gu mam ra gan ji uj u kui mai bua gun gu kora piam ko gu gui bain char dai na pi bai sikhum ga jo gyo na sikhum ga na wa hoi jam si bor ka hi jom mui ba i bain cha apem po ni pe buan hin ha dun haj gumam ragan gu uj napem go wakem pegej go hamuhur amban napem go watuh gin wish na nyu kasham tedda. Wasi via derha pak dai napem pijban hiwa ap mige napem gam mahin wish winyakka. Hap na jan nyan gam mah ham wip to ije. Na chapo ni jo hi gog detman im dap doka. Na goji hap ni an hashman go mam ragan go ush no ukish ka mum hap pai pishkat muk. Dai na bai pishigakia. Ya. No bachuda hi tonaran go ush na bai bain charda. Apim wapu ni pewan hinyadun. Ha hơi, Cham hui jatu hajjuni apim hijbaim du kam go apim duk pin apim cham an hin boi shbi nyakkat. Huma higon apim vu pu shbi nyakkan hin boi na wapu hichobus ni ash napim shichudonikka. An shipu hibusan na hajgo ush na nyashbakaich. Apim an apim huk wan kaicho api buan hajgo mamragan. Wan apim hát, hajju cắt gam muhumi pu himu tishbi nyakkan hin vui, An gam vui, wip to ingda up. Wami jirwish cho wash cho ai chun napim napim putu dunia na tur hijbaim dukam. pim ani katup tubu kuwago itom dunia. No pim toptobo ahina wapuitom pish pu go apem dunik, jogi donik, pu cham to hajonia pime. Piam no haro ima pu him da imadet chamme puhim datin voishvi nyak, yogo pucham ton kap to ingda. Jiba hape bosnian haj go uj gumam ragan no cham ka i ba na ki mu ukai wa gu uj chadam. Mi jirwa na pa gakia, paishigakia, dainawa muija. Gunopim pu himut na nyash tuham agin gam ish mahushvi nyakkat anhin voih. ham hamke ketamma ki jahi gungu korasia tu na pim ya der mutanda gio na go hoy jam hijba im tat kan op ma pim puni hoy jam vusha mohur kan shvinya kadan hi nyu ba im do kam op to bo hi am kam ape ma bardi ka gunam tu sil kam wan kai gida an chi am hoy nda chi am da hi ai dun na pim kwan kai cho hap na shin ja an gungu kora puni nyop chi am da da im na pim gam hin vui shvinyak Pokanigan no pe ma pe mo me ipo himut na nyaswa to hama agin pisban hiwap migim na pemin boy shiminyak. Si hamo inda tanjo si hamda da ma nahash. Hap nahash an nyagu sinja gun gu kora. Nagushmat nan mi ipo si him nahasha kija gam na tasin chơ dak banyot. Jin pisban ham gugu si ninha dun na nyaswa ham tedda. Na pe wa mo gam mơ si hug gam pejup to ika an hin boy. Ni palyup ko pe mam to ban hiswa mo maanda. Giohap linya mo tape ka ichetinha dun na pimsiam rich ba ika ichettoin ka. Gam na pimsima ho igan da man. Cham to na pimto ban sim babak winja. Puya ka pimop si chohim dan hajan nan siyam ho in dat siyam da man. Nagujihap ni hianun mo tusil kam wa wish chohoigan. No matwahigu piam kum washmu agu in at mapich ba ikaidja. Anjo mahudropija inyan ang pagwija. Chamashwa siya kumutmanymuaban kamon. jiba ban washmatukan tusilka mischahoigan. Apim hiba wardi nyadon guinat tusilka mapis bai wajja. Napim gumi poi bahim na nyu kasham cho Chaman chopoi ham vi akan apimirin chuhuandam tuk. Nan gubush bahamagi nyan hasir tum kaman. Gioba na hasopir tum kam gungu kora. Kushban opimirin chuhuandam tuk ka gatpush. Pucham hinan nyamagin jagat na hasir tum kam. Ninan hyuk tushmat tai punan chuham chian da git palyup to mi hap hap na haj gwas chom to huanda nagupucha mat kana tu hasho hua da na mi guinami boinyor to huanda anwu pu ham tu kam da ya wu shu man napim van kai gida shiv cham to napim da pim wu pun chu gug ba hin kai wa an e shi pu elin napim na shi himi ya wu na napim mij ba im do kam up to doin po hin am kam gam ma pim pich ba ni ba ap mi gya nanit gu pu chom kana mam tu tu gug wa ham da wu shu man Wagungu kora dulia maki jahi nyam kang gutu na ha ma mu ma ga jena pem pai jok mutanda. Tun chuka ta pem na pem hoi jam hij bai kai chet to oinka. Cha pem to banum kok dat. Gua pina pem hoi jam shima hoi gunda hi bu shuman.